dạ dạ à... chào ờ, chào anh ạ à. dạ. dạ. dạ. <laughs> em chào dạ. chị ạ à. linh mời ơi. gái giới thiệu trước đi ừ, à. xin ờ, để ờ, chị bên bên mình giới thiệu trước đi chị ha dạ lời đầu tiên cho em được phép chào, chào chị hồng vân và anh quyền linh với toàn thể trường quay của chúng ta à, những người xem đài yeah. Dạ. sau đó thì cho em được chào anh bạn chung vách của em Em à, tên là Lê Ngọc Quang Rồi em làm việc ở uh, trung tâm à, thể dục thể thao của phường Dạ Dạ năm nay uh, mắc cỡ quá à. Đâu sao đâu chị đâu có... Dạ năm nay uh, em được uh, 55 cái xuân xanh Ồ Cho nên ế 55 năm rồi Dạ là... em chào chị Đúng rồi vậy là em phải gọi chị là chào chị chị bên nhà gái Rồi xin mời anh bên nhà trai ạ à. Dạ mời anh ạ à. Trước tiên mình xin chúc hai thành viên dẫn chương trình Quyền Linh và Hồng Vân dạ. dạ. và cùng tất cả các thành viên trong hội trường và đặc biệt thành viên nữ bên màn che bên kia à, mình tên là Nguyễn Duy Triệu 63 tuổi đã công tác ngành dược phẩm của nước ngoài 25 năm và hiện nay đang công tác ngành dược phẩm của Việt Nam mình ở khu công nghiệp Phước cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh quận 7 à quận 7 dạ yeah. Dạ chị ơi chị cho bên đàn trai biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi chị dạ khuyết điểm của em á là coi như ờ, nóng tính nhưng mà dễ nguội và cái thứ hai nữa là dễ mũi lòng lắm mà ai ghẹo chút ờ, xíu á là ờ, khóc nhưng mà điều rồi cũng mau nín nữa y như là lúc mà chuẩn bị khóc thì chuẩn bị nín cũng nhanh à. <laughs> cho nên cái đó là có gọi là khuyết điểm không anh linh không cái đó không phải là y, uh, khuyết điểm mà cái đó là một cái một cái cá tính riêng của của của mỗi người tại vì cái cảm xúc thì mình không thể nói nó là khuyết điểm được chị dạ. và xin mời nhà trai ạ à. điểm mạnh của dư triệu á thì nói chung cũng có cái là hòa đồng và trong cái cuộc sống mình cũng phải học hỏi với mọi người và đặc biệt là có cái là hay đam mê thể thao anh và, chơi môn gì anh và luôn luôn chơi có một môn duy nhất thôi là cái môn tennis sau khi chơi cái môn này thì cách nay 25 năm là bỏ thuốc lá luôn à rồi dạ. tốt rồi đó còn cà phê là hoàn toàn không có rượu cũng không có bia thì có dạ cái đó là cái sự xã giao của dạ, cái người rồi. phái nam như vậy dạ. dạ thì cái điểm yếu thì nó có cái như hơi lười biếng nhưng mà có cái tác động của gia đình hay là cho người xung quanh đó tác động vô thì mình xuyên trở lại xin à, đàn gái cho đàn trai biết chút xíu về đường tình duyên à, được không ạ dạ được em á thì à, nói chung á là hồi trẻ trâu á là có quen một bạn học quen là chỉ là, à, à, cái thuở ban đầu thôi mới mới nhìn nhau rồi thích thích thôi chứ cũng chưa gọi là yêu rồi à, lần hai thì có yêu một anh công an nhưng mà sau đó thì hai đứa không hợp thì chia tay bao lâu chị yêu bao lâu dạ 4 năm 4 năm dạ Trời nhưng uh, nhưng mà cũng thú thật với lại chị vân với lại anh linh nha trong 4 năm đó đó hai hai đứa chỉ nắm tay thôi chứ không dám làm gì hết <laughs> không có tiến xa hơn luôn dạ có nghĩa là cái thời điểm của mình và chị hồng vân á là ba mẹ rất là khó đúng rồi ví dụ như à, mình nói chẳng hạn như vậy nè mẹ nói à, trước khi mẹ bị đi với anh anh trai đấy á là phải giữ mình đứng xa xa thôi đứng gần á là coi chừng nha con ừ. mẹ nói coi chừng có bầu của con à, à thế là sợ quá cứ à, hễ anh đứng bên này là mình anh đứng bên này thì mình cứ nhảy qua anh kia anh đứng bên kia thì mình cứ đứng bên này thôi cách xa nhau rồi sau đó thì sao chị sau đó chị có yêu ai nữa không dạ nói chung là thời điểm đó rồi á em đi vào xí nghiệp rồi xong rồi á là ba mẹ bệnh là coi như em chăm lo cho ba mẹ rồi xong rồi thì à, đến đến bây giờ tới ba bây mẹ, giờ luôn ba mẹ mất rồi em mới nghĩ tới mình Trời vậy hả? Có nghĩa là chị hy sinh cả một cái tuổi thanh xuân của mình cho gia đình đúng không? Dạ Cho ba mẹ chăm sóc các cụ Lúc đó thì em nuôi bà ngoại nữa Rồi sau đó thì bây giờ là nuôi ông anh nữa Làm như là mình đang rảnh á có nghĩa là mình không có người để mình chăm sóc mình chăm sóc những người thân của mình ồ vậy hả dạ. trời ơi vậy là cái bài chị tôi á là tặng riêng cho chị được luôn đúng rồi đó nghe bên ờ. đàn gái thấy cảm xúc quá nha anh thấy sao anh chưa có người yêu luôn á còn nhận phải nó kiên trì quá dạ kiên trì kiên trì coi như thì cái điều đó thì cái đó là cũng là điều rất là dạ, vâng chào, chào uh, dạ. hồng dân em dạ em chào anh ạ à. dạ, dạ. thì cái đó là cái điều mà cũng may mắn cho mình luôn dạ thực sự thì em nghe câu chuyện của chị bên đây em xúc động quá Tốt. em nghĩ là những người làm như vậy là thực sự chỉ có những người phụ nữ Can cực đảm. kỳ nhân hậu Can đảm can đảm và nhân hậu nữa tại vì họ làm bằng trái tim họ làm bằng Đúng sự rồi. tự nguyện chứ không ai ép buộc họ hết cảm ơn à, Còn, uh, anh có thể chia sẻ chút xíu cái đường tình duyên cho đàn gái nghe đi anh nói chung uh, duy triệu thì <clears throat> có gia đình bà xã thì mới mất năm 2018 và à. có hai đứa con hiện nay ở nhà chỉ có hai đứa con và dư triệu mà thôi tức là ba tức là ba người trong gia đình ba cha con dạ ba cha con dạ. bây dạ. giờ thì à, anh cũng có thể à, bước bước nữa để tìm người tri kỷ tri âm cho một cái chặng đường sắp tới để có thể chăm sóc nhau dạ, chia sẻ yêu thương lẫn nhau linh thấy đây cũng là câu chuyện cũng hay đó dạ. chào chị dạ, Huyền linh dạ chừng à, cái nửa mảnh ghép của chị còn đâu đâu đó bây giờ chúng tôi đã mời đến đây rồi nửa mảnh ghép gần như ngồi sát bên đây rồi bây giờ trong đầu chị nghĩ là nửa mảnh ghép của chị là một người hình tượng như thế nào nói chung á là cái hình tượng á thì nó không quan trọng lắm nhưng mà điều cũng dễ dễ nhìn chút xíu là à, anh ấy à, ví dụ như đi ra đường thì mọi người khi nắm tay mình á, thì anh ấy là sẽ là người vững chãi hơn tí à, khỏe mạnh hơn tí để có gì á, khi mình ngã đó thì anh ấy nâng dạ. rồi à, ví dụ như á, à, anh ấy á, không cần phải là đẹp trai tại vì bây giờ mình còn sắc ừ, dốc gì nữa để mà đẹp nhưng anh ấy cũng phải à, ngoại hình cũng nhìn dễ nhìn tí xíu được, đừng có được lắm á chị à. rồi anh trai anh muốn cảm nhận à, một nửa mảnh ghép cùng với anh đi suốt cuộc đời còn lại là như thế nào nói chung thì ờ, như triệu chỉ có cái rất là đơn thuần và đơn giản nhất là dạ. nhìn với cái người phụ nữ có cái hậu và cái gọi là nhân văn dạ. cho cái đường sau này giữa mình đi như thế quá có hậu quá nhân văn dạ. cái, thì cái điều đó là may mắn nhất dạ vâng. nghĩ rằng hôm nay là hai người à, nãy giờ trò chuyện chúng ta cảm nhận được cái sự kết hợp của hai người cũng vâng. khá là hợp lý vâng. bây giờ mình hỏi cái người thân đi chị à, chị đi với ai vậy chị dạ à, em đi với à, dì dạ. À, thứ bảy cũng như là giờ à, đang kêu má bảy à rồi cảm ơn chị chị cứ ngồi đi chào uh, má bảy chào uh, chú Quyền Linh với uh, chị uh, cô Hồng Vân dạ chào dạ, chị chào với chào tất cả ở trường quay tôi là dì thứ bảy dì ruột của Ngọc Quang dì dạ. là dì dì ruột dì ruột của Ngọc Quang là em dạ. của mẹ nó tôi đến đây không có gì hơn cháu tôi thì nó cũng à, hơi lớn tuổi nhưng mà hồi nào giờ thì nó cũng kén gì lắm chứ không phải đến đổi mà ấy nhưng mà bây giờ nếu mà trường hợp mà nó ờ, do nó ờ, quyền lựa chọn là nó thôi dạ vì à, thấy đàn trai sao thấy cảm nhận có hợp với đàn gái không đó tùy hai đứa thì không không không có can thiệp ha không can dạ, thiệp dạ, ủng hộ nhưng mà gì ủng, ủng hộ, hộ thôi chứ không dạ. can thiệp rồi ủng ờ. hộ được rồi cảm ơn gì đi ra anh trai xin nói với tất cả các thành viên đi với gia đình là anh ruột người thứ tư à. vâng và ông anh trước cửa nhà đây là anh ruột người thứ dạ. tư dạ xin chào mc huỳnh linh dạ, với dạ. xin chào mc hồng quân dạ, dạ tôi là anh của bên đàn trai theo anh nó triệu Có. anh anh thấy uh, bên uh, cô gái á xinh xinh dạ cao có vẻ là lanh lợi nha anh cảm thấy là lanh lợi không biết rằng uh, hai em có tiếng xa với nhau hay không yeah. nhưng anh cũng xin chúc mừng trước thôi tôi uh, xin chào anh à, quyền linh và chị hồng vân dạ chào anh thì tôi uh, báo cáo với này uh, các anh các chị cùng toàn thể hội trường tôi thì ở đối diện với nhà anh triệu thế thì cũng điều là không may mắn là vợ anh triệu thì cũng chia tay gia đình để ra đi cái đây hai năm rồi thế thì thực lòng đã mà nói tôi rất thương anh triệu vì anh là người rất hiền lành tôi cũng có ý định là mai mối cho anh Triệu mấy cô rồi. Thế nhưng mà thực tâm đang mà nói là cái ờ, đồng cảm thì là nó chưa gặp may mắn. Thế hôm nay cũng ờ, chương trình ờ, đưa anh Triệu và chị Quang thì qua cái trao đổi thì tôi có cái cảm nhận thế này. Anh Triệu và chị Quang nói chung là cái tuổi thì không phải là còn thanh niên nữa, phải không ạ? Vâng. Nhưng mà tôi nghĩ là anh Triệu có hai đứa con, một đứa con trai và đứa con gái, có một đứa cháu. Thế nhưng mà hầu như là con của anh ấy là ngày đi làm hết thế thì lúc khỏe đã vậy nhưng mà cứ lúc ốm đau thì anh triệu chỉ có một thân mình thôi cũng rất là buồn và tội nghiệp cho anh ấy thế còn chị quang thì đương nhiên là cái thời kỳ kỳ son trẻ thì chị ờ, có cái kén chọn nhưng mà bây giờ tuổi của chị thì cũng vào cái tầm tuổi gọi là ngoài 50 rồi tôi nghĩ là hai anh chị nên chung lại với nhau tức là góp cơm chung để có cái nương tựa để chăm no cái tuổi về già thì tôi nghĩ là rất hạnh phúc và bản thân tôi ở khu xóm thì có thêm một người bạn là về cùng với khu xóm mà anh Triệu thì với chị Quang thì động viên nhau trong cuộc sống mà cũng đấy là cái mong muốn không riêng của anh Triệu và đối với lại khu xóm chúng tôi. Thế cũng rất là chân thành cảm ơn anh Quyền Linh và chị Hồng Vân dạ. đã dẫn chương trình và tạo cho anh Triệu và chị Quang này gặp mặt nhau. Và tôi cũng mong muốn là anh Triệu với chị Quang sẽ ngày gần nhất đây sẽ về với nhau để khu xóm chúng tôi chung vui cùng với anh Triệu và chị qua dạ. <laughs> chị nét dạ. Dạ. Dạ. bây giờ thì à, mình mở rào cho anh chị gặp mặt đi nhá mở rào bắt đầu anh Triệu nha Co anh chào em dạ chào anh à, anh có món quà gửi cho em dạ em cũng có món quà để gửi anh rồi mặt rất cảm ơn nhiều rồi xin mời cho anh để lên bàn cái ha mở quà đi chị là cái gì đó à cái này cà vạt anh à. đây bộ là khăn đây là bộ khăn bộ để em khăn. về mỗi lần mà em sử dụng à, á sử dụng á em nhớ cái ảnh rồi Còn... cảm ơn uh... ủa bển là gì vậy anh triệu cái này cái cái cà vạt cà vạt cà vạt à. chị đeo cho ảnh chị vậy hả anh cầm này. có đây có đây cà vạt màu gì vậy vân cà vạt màu xanh cơ. xanh hả hai người này về chăm sóc với nhau chắc đã lắm rồi <laughs> Cảm ơn Nguyên Linh nhiều Rồi cảm ơn em nhiều <laughs> <laughs> Rồi mình à, mình cảm nhận về nhau đi anh chị Thì cái điều mà may mắn là đối với anh thì có được cái niềm an ủi của em dạ. thì điều đó là cuộc sống của anh cũng cũng mừng dạ. và nhất là về vấn đề mình sống phải có cái nhân văn chứ với cái hậu cái phúc hậu của mình nữa dạ. Dạ. <laughs> nói chung là em thì không không phải tự em hoàn chỉnh em dạ. thì em à, bây giờ sẵn chương trình em sẽ cảm ơn à, trước tiên là cô giáo em rồi à, sau đó là ba mẹ đã sanh ra em dạ. và những người bạn những người bạn đi cùng em dạ cảm ơn <laughs> em em em xin lỗi chương trình em hơi xúc động em thấy vậy nè chị để bỏ mình bớt đi cái cảm xúc xúc động này đi mình hát bài đúng cái sở trường của sở sở trường sở đoạn của chị đi chị cái cái cái này cũng à, xin lỗi à, cũng không phải là là là hay hay là cái gì nhưng mà kiểu như là cái bài này nó đi sâu vào lòng em dạ bài này là bài hoa 10 giờ hôm chia tay chiều chưa nhực anh bảo rằng tuần sau anh đến hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím anh cài lên mái tóc thề rồi hẹn tuần sau khi hoa mười giờ nở anh sẽ đến thăm em em trông chờ từng phút bao đêm rồi không ngủ mong đến ngày được gặp anh vậy dạ, đi anh, dạ, anh cảm chị ơn. hát uh, tặng lại chị đi uh, chung thì uh, anh cũng hát em dạ. một bài hát uh, ngắn dạ. và bài hát đó là tiếng nước ngoài tiếng dạ. pháp thì uh, để anh xin hát một đoạn một khúc dạ. thôi dạ. à j'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait et j'ai crié crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Hết rồi nè. À, cái bài này em biết rồi, nè. Em sẽ hát lên ha. Bài này hát nói lên. về ờ bài hát tình yêu lên, đấy. hát lên về tình yêu đó, em biết bài, bài này. nổi tiếng luôn. <laughs> Rồi, cảm ơn. Uh... Okay. Bây giờ anh chị uh, đã uh, gặp Ồ, nhau rồi. Dạ, cảm ơn người hát, vâng. có cảm xúc rồi. Mình nói luôn đi anh. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình mình dự định tương lai mình góp gạo thổi chung đó thổi cơm thì... À, chung chứ thổi chung là thổi gì thổi cơm thì... À, chung chứ thổi chung là thổi gì góp gạo thổi cơm chung ừ à. chuyện của người từ ta mà mình rung là sao để làm bên dạ. nó khớp tinh thần nữa à. À, em trường hợp như thế này trong cái cuộc sống sắp tới thì cái tâm trạng của em là như thế nào để anh có anh cái cái, cái anh, anh, anh đáp ứng theo dạ à, nói chung á là hồi nào giờ á em cũng nói thật ra là em sống một mình á cũng có cái quen quen nhưng mà điều á là em thấy nó có gì thiếu thiếu cho <laughs> nên á là em muốn bù đắp cái thiếu đó vô à nhưng mà giờ em không biết là có phải là trời đã đưa cái <laughs> thiếu, thiếu gần lại gần em Rồi, chưa còn cái à, chuyện về em á thì em cũng xin nói thẳng với anh á là khi mà ví dụ như á chúng ta chúng ta góp gạo nấu cơm chung thì em cũng xin anh vậy nè cái chữ hiếu á, lúc nào người ta cũng đặt trên hàng đầu cho nên ví dụ như em có quá hiếu á, thì anh cũng có gì anh bỏ quá cho em còn à, nếu mà à, thổi cơm chung á, mà mà mình phải xin trước chứ nếu không xin thì không được cho nên đó là em chỉ yêu cầu nhiêu đó thôi phần anh bây giờ anh cũng nói rõ cho em biết là những gì cái quan niệm suy nghĩ của em sống như thế nào thì hoàn toàn anh không can thiệp sâu vào cái chuyện đó à, và tiếp tục những cái gì mà mình còn đang làm lúc trước tới bây giờ vẫn tiếp tục làm luôn không có dạ. ngại ngùng như đó <laughs> rồi em còn cái này nữa à một cái ví dụ như em á là nếu mà nói là người của công chúng thì không có đúng mà kiểu là người của xã hội em rất tham gia nhiều cái ờ, coi như là cái hội này hội kia Nhân. Vâng. thì ờ, ví dụ như chúng ta đến với nhau thì anh có thể nào anh nới nã anh cho em đi tham gia hội hè này kia tức là Chứ ờ, mở đừng có bó buộc em, em vào cái tình cảm không thì mở ờ, rộng em... ra cho đi sinh hoạt các dạ đó. yes <laughs> ok không sao hả cái người mà sinh hoạt như em vậy đó nó có cái tâm trạng thoải mái hơn nữa mà lúc đó mình thấy cái người phụ nữ đó họ có những cái hoạt bát thêm bây giờ thì em em em cũng nói là hồi nãy giờ Rồi, em okay. có tí chút cảm tình với ảnh có à, nói chút có có <laughs> rồi có. nhưng mà rất cũng... cảm ơn em dạ <laughs> nhưng mà về á em nói anh nghe ví dụ như anh có góp gạo với em á nấu cơm chung á anh nói tiếng việt nam giùm em ấy anh đừng nói tiếng pháp em nghe em không hiểu đúng cái ra đó em yêu cầu cái đó có quá đáng không anh không có gì đâu tại vì ảnh ảnh làm công ty nước ngoài anh quen rồi anh vẫn nói tiếng việt được mà không lẽ hai người anh nói tiếng pháp à, à anh linh ơi rủi gì á ví dụ như em em nghe lóng thoáng được á cái cái tiếng anh đó là i love còn ảnh á anh tiếng pháp anh nói gì em cũng không biết ảnh có lớp em không <laughs> rồi bây giờ thế này anh chị mình để tay mình nút bấm đi rồi xin mời quyết định đưa ra quyết định của mình rồi, để tay vào đây anh trai được không chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả chúng ta đang đối diện với người thân của mình thành ra là mình à, cứ theo con tim mách bảo đi vậy đi con tim nó nói bấm là bấm ừ đơn giản như vậy đếm đi linh ơi để hồi hộp quá đếm đi rồi đếm đến ba là anh cháu chị nó cũng ờ, muốn mình bấm đó anh chị quyết định nghe một hai và ba chúc mừng chúc mừng anh chị nắm tay đi à, ở trong sân khấu hội trường này ai cũng vui cả bởi vì thật sự người ta cũng muốn tác hợp giữa anh chị với nhau những trái tim còn cô đơn trong cuộc sống hiện đại thế này anh chị nha yeah. Dạ. thôi bây giờ mình uh, hỏi gì tí cho phép không không xin lỗi uh, dạ gì gì bảy bảy má bảy đó à, má bảy cho dư triệu hung uh, bạn gái ngoan <laughs> một cái chấp nhận nó gật đầu được kìa má bảy gật coi <laughs> chắc về về về đây khỏi gội đầu á để cái này riết đó thấy chưa thấy duyên dáng ghê không không có gội đầu nữa à, <laughs> em là bạn gái của anh nha suy tư một lúc thế là bạn à, không nói gì hết bạn nói là cho bạn thời gian suy nghĩ thế thì cũng chuyển qua câu chuyện cũng rất là vui khi mà về thì nguyên đêm đó em đâu có ngủ được đâu em nghĩ trong bụng là chắc chắn là sau đêm nay là mình có bồ rồi ừ. <laughs> thế là sáng ngày hôm sau bạn nhắn cho em một cái tin nhắn bạn nói là bạn không thể đón nhận được tình cảm của em được bởi vì bạn đã thương một cái người khác rồi à, em nghĩ là định nghĩa đẹp trai thì của mỗi người một khác nhau ấy em muốn là bạn ấy cao hơn em tại vì em rất là thích chụp hình cao vui vẻ cao nhiêu giờ cao khoảng à, mét bảy đi được không em dạ không dạ không mời nhà trai rồi chào trai rồi xin mời nhà gái tới đây mà đây Dạ. Mời bạn Nam à, Em chào anh Quyền, Linh Chào chị Hồng Vân Chào em Chào em gái bên cạnh và chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ à. Dạ, em xin tự giới thiệu em tên đầy đủ là Nguyễn Khắc Tài Năm nay em 27 tuổi Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh Và công việc hiện tại của em là em đang phụ trách bộ phận kinh doanh Của một công ty về lĩnh vực trang trí nội thất thiết bị điện ạ à. Em làm ở Tân Bình ạ à. Nhà ở đâu? Em ở Vĩnh Lộc Rồi, mời đàn gái À, em chào chị Hồng Vân Em chào anh Quyền Linh và chào anh trai bên kia Em chào, chào tất cả mọi người à, Em tên đầy đủ là Trần Hạnh Hằng Năm nay em 26 tuổi à, Hiện em đang làm nhân viên văn phòng về lĩnh vực về marketing Tại một công ty về thực phẩm à, Quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu Và hiện tại thì em đang làm việc ở quận 1, sống ở quận 9 ạ à. Ta đem lên ta đầy đủ dễ sợ luôn đó Bạn gái cho tôi biết à, một chút xíu về à, ưu điểm và khuyết điểm đi về ưu điểm thì em nghĩ là em là một người khá là vui vẻ hòa đồng mọi môi trường thì em nghĩ là em có thể ờ, hòa hợp được rất là nhanh em thì là rất là tôn trọng cái ý kiến của mọi người thường thì em không có thích tranh cãi cũng như là tôn trọng ý kiến của người khác nên vì vậy là ờ, đối với em là trong mọi thứ là không có thắng thua gì hết chỉ là uh, ý kiến của mỗi người khác nhau thôi thì mình làm sao đó để dung hòa cái em nghĩ đó là ưu điểm của em ừ, cái này hay điểm, đó em điểm chưa mạnh của em là Ờ, về cái việc ờ, cầm kỳ thi họa thì em không được tài giỏi cho lắm dạ ngoài ra thì em có cái tính là hay quên em quên cái này quên cái kia rồi nhưng mà em nghĩ cái đó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm tại vì là mình ít thù dai ít giận dai quên lẹ đúng không dạ còn bạn nam bên kia làm sao ưu điểm của em là em là người ờ, tự tin quyết đoán có lập trường sống có mục tiêu định hướng rõ ràng và em cũng rất là thoáng không có chi ly tính toán ạ điểm yếu của em thì em là một người sống về lý trí cho nên là em bị khiếm khuyết về cái mặt cảm xúc đó là em không có khiếu hài hước em ít lãng mạn ít bộc lộ cảm xúc không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm <laughs> vậy đó không thường bị cái đó đó dạ, theo anh rồi. nghĩ thì cảm xúc đó có thể bồi dưỡng thêm nữa ha dạ vâng ạ. tình trường của em sao em đã có người yêu chưa về kinh nghiệm tình trường thì em vẫn là con số không tròn chỉnh chị ơi thì Ôi. chị cũng hơi nghi dạ. nghi đó bởi vì là không có người yêu chứ nghi cái gì sao ông gây tôi hoài vậy có gì đâu nghi ý là nghi e ngờ em hát đó em hiểu không dạ em Xạo hiểu cái đó là linh tự suy diễn trời sao tự suy diễn ta nghe ta hiểu rồi hiểu dạ. cái gì tức ghê cái ông mối này á chào em dạ em chào chị ừ, hôm nay nhìn chị xinh quá xin hả chị cảm ơn em đó như vậy là có cảm xúc đó ai nói với em là dạ em cảm ơn chị ạ đối với người con gái đó nói chung là người ta yêu bằng cái lỗ tai đó em hiểu không cho dạ nên dạ. là vâng. chị nói em chút xíu nữa ví dụ em có gặp bạn gái bên đây á thì em hãy dùng những cái lời lẽ tương tự như vừa rồi để mà em ờ, ứng xử nghe chưa dạ dạ ờ dễ thương quá à à được á em chưa yêu ai bao giờ luôn dạ chưa có mối tình chính thức nhưng mà mối tình à, đơn à. phương thì cũng được một rồi cái người kia có biết em yêu người ta không có em có tỏ tình mà nhưng mà sau khi tỏ tình xong thì bạn đó chia tay em luôn à, lãng cái trời phải nói sao chứ tự nhiên nói vừa mới tỏ tình tao nói chia tay luôn hả thì cái bữa đó là sau khi à, nhiều nhiều lần mà em đã đã đi chơi với bạn cũng như tặng quà rồi thì bữa đó là em quyết định là em sẽ tỏ tình thế là em cũng lên kế hoạch cũng chu đáo lắm em cũng mua bó hoa con gấu bông đón bạn nữ đi ăn đi uống cà phê rồi khi mà nói chuyện một lúc cái em xin bạn nữ cho em nắm tay <laughs> bạn cho em nắm thế là em nghĩ trời kiểu này là dính chắc rồi bước một thành công em chuyển sang bước hai liền em tỏ tình với bạn giống như mấy trong phim ấy anh thì cũng là uh, em là bạn gái của anh nha em chỉ biết nói như vậy thôi bạn nói sao suy tư một lúc thế là bạn uh, không nói gì hết bạn nói là cho bạn thời gian suy nghĩ thế thì cũng chuyển qua câu chuyện cũng rất là vui em nghĩ trong bụng là chắc chắn là sau đêm nay là mình có bồ rồi ừ. <laughs> thế là sáng ngày hôm sau bạn nhắn cho em một cái tin nhắn bạn nói là bạn không thể đón nhận được tình cảm của em được bởi vì bạn đã thương một cái người khác rồi ờ. Vậy thì em chỉ là đứng ở vị trí số 2 thôi Mà em thì đem đâu chấp nhận vị trí số 2 được Em là một là số 1, hai là không là gì của nhau cả Bây giờ hôm nay mới có cơ hội gặp bên đàn gái đúng không? Em sẽ không hối hận đâu Bên gái nhà tôi hơi bị được đó Em có người yêu chưa? à dạ đương nhiên là nếu như mà có người yêu rồi thì không tham gia chương trình rồi anh em có mấy mối tình rồi à dạ khi em học cấp 3 thì em cũng có mối tình gà bông dễ thương là ừ. kỷ niệm đẹp em có quen một anh lớn hơn nhưng ừ. mà do là môi trường làm việc của hai anh em khác nhau ừ. nên hai anh em từ đó là không có tiếp tục nữa dạ tới giờ luôn dạ tới giờ luôn về công việc của em hiện giờ em ừ, cơ sở vật chất em tới đâu rồi trời ơi ra cái khoảng thời gian vừa ừ. rồi em không quen bạn gái không phải là em không gặp những cô gái đẹp là bởi vì có hai cái lý do chính thứ nhất á, khi mà em còn trẻ thì em đặt ra cái khoảng thời gian mốc 5 năm của em là từ năm 20 cho tới năm 25 tuổi ừ. ừ. thì đó là cái khoảng thời gian em sẽ trải nghiệm cuộc sống em phải làm việc và chọn ra được một cái lĩnh vực ngành nghề mà mình thích đây cũng là khoảng thời gian em cho phép bản thân mình được thất bại thế nên là cái nguồn thu nhập của em sẽ không có ổn định và em không muốn quen bạn gái trong khoảng thời gian này ừ. rồi bây giờ nguồn thu nhập ổn định chưa nói cho bà mối biết dạ. em hiện tại thì à, công việc của em cũng đã ổn định rồi và em ừ. nghĩ là mình đã đủ chín chắn để mình có thể lo cho cái gia đình nhỏ của mình sau này hiện nay em đang làm thuê hay là làm chủ công ty này thì đó là do em và một số anh em lập ra tức là, tức là công em ty làm chủ, em đúng làm không? chủ đúng không dạ có thể nói như vậy ạ đàn trai chủ một công ty thấy chưa bây giờ tôi ủa ông làm gì ông có sừng sổ em ơi <laughs> bây giờ nói tóm lại là bên nhà gái mình á em nói về quan điểm của em đi dạ thì hiện tại á công việc của em em nghĩ là khá ổn định mà em quan điểm của em á là con gái thì phải độc lập không thể nào mà dựa dẫm vô một người ví dụ như là mình sẽ có một người kế bên mình để chia sẻ nhưng không phải là người để mình dựa dẫm sao nói chung là hai bên là cũng một chín một mười em em mong muốn cái hình mẫu lý tưởng của em phải như thế nào em mong muốn ờ, có một số cái tiêu tiêu chí lý tưởng ừ. là thứ nhất đó là bạn trai không hút thuốc không dạ hút em không. không hút thuốc ạ à. thấy chưa à, không hút thuốc à, thứ hai là bạn trai không có có thể là tiết kiệm nhưng mà không phải là keo kiệt nó khác biệt nhau Dạ cái này thì em đã nói trong cái ưu điểm của em là em không tính toán Dạ thứ ba là em mong muốn là bạn trai là một người thông minh và hiểu biết Nhưng mà không phải là một người thích thể hiện và khoe mẽ Được không em? Câu này nó hơi hơi hơi trừu tượng chút xíu ha Dạ không em Chắc cũng không. rất là điềm tĩnh chị Lâu lâu cũng khoe một chút em xin lỗi bên đây cũng chủ công ty à không nhưng mà chị thấy bạn này là khiêm tốn tại vì nãy mà khui cho nhiều khui thiệt là khui ra thậm chí linh phải hỏi thẳng bạn mới nói bạn làm chủ chị nghĩ theo cái cảm nhận của chị là bạn này không phải là một người thích khoe khoang ừ. và em mong muốn là bạn trai là một người không gia trưởng tức là muốn mọi thứ là chia sẻ với nhau có gia trưởng không bé dạ không em rất là tôn trọng những người xung quanh mình ừ. Rồi, độ đẹp trai cỡ nào? Từ dạ. quyền linh đổ lên hay từ quyền linh đổ xuống? À, em nghĩ là định nghĩa đẹp trai thì của mỗi người một khác nhau ấy nên vì vậy là nếu như mà bạn trai lý tưởng á, là lý tưởng thôi thì em muốn là bạn ấy cao hơn em tại vì em rất là thích chụp hình cao vui vẻ cao nhiêu vậy dạ, cao nhiêu? khoảng à, mét bảy đi được không em dạ không dạ không Giờ mình mét nhiêu mình nói luôn nè Dạ em chỉ 1m65 thôi ạ à. Mét 65 cưng ơi Dạ vậy thì là mẫu bạn trai tương đối <laughs> Em muốn tìm một người phụ nữ thế nào nói luôn cho đàn gái nghe coi Hình mẫu lý tưởng của em thì em muốn là bạn sẽ bù đắp cho em cái khuyến khuyết về mặt cảm xúc Đó là bạn là một người à, người sống tình cảm ừ. biết quan tâm chăm lo đến gia đình vui vẻ hoạt bát dễ gần và biết nấu ăn có hết chỉ có cái vụ nấu ăn biết nấu không dạ biết nấu nhưng mà không phải là món nào cũng biết nấu thôi mình nói nấu cơm ăn gia cơm đình gia là đình ok thì... đúng dạ, không dạ. còn à, về ngoại hình thì à, chiều cao em nghĩ là từ à, khoảng một m năm trở lên thôi dạ em Ngon dương hơn em dạ, mình dư. nhiêu mình nhiêu nè dạ 58 tới 58 lận ừ, tới 58 dạ. lận da trắng có trắng có luôn có luôn tóc dài chút đỉnh có hơi dài dài <laughs> dáng người mạnh khảnh rồi có, luôn. trời ơi mặt thân thiện quá thân thiện quá thân thiện luôn dạ như vậy là đủ rồi ạ à, bây giờ là mình có thể hỏi người trời ơi hỏi coi bên đó đi với ai à, à dạ hôm nay em đi với mẹ với lại à, chị gái và bạn em bạn thân em Trước hết là xin chào hai em sinh nghi duyên dáng của chương trình, anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Tôi là mẹ của à, Hành Hằng. Và mấy phút vừa rồi nghe như lời của cháu trai à, bên này á, con trai mà có ừ, tự tin, cầu tiến như vậy là cũng ok. Thôi đến uh, tuy để cổ vũ thêm tinh thần cho cháu Hằng thì tôi nhường lời cho chị của nó. <laughs> Dạ, à, trước tiên thì xin được gửi lời chào đến à, anh Quyền Linh, chị Hồng Vân Dạ, em là chị gái của Hạnh Hằng Thì thấy là bạn trai bên đây thì khá là điềm đạm, đỉnh đạt à, Nói chuyện thì cũng là khiêm tốn chứ đó Hằng dạ. à, Chị thấy là được à, Chị nghĩ rằng là hai em sẽ hợp với nhau Rồi, cảm ơn à, gái Em trai đi với ai? Dạ hôm nay đến với chương trình thì có chị dâu của em, một cô bạn thân thời đại học và một người bạn thân từ cấp 3 chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và tất cả khán giả. Chị thấy <laughs> bạn gái bên này thì rất là xinh, dễ thương, nhìn thì cũng rất là thân thiện. Được hay không là do hai em tìm hiểu với nhau. Mà mình thấy Linh có để ý Linh thấy một bạn ờ, bạn bạn bạn nam đúng không? Bạn thân rồi bạn nữ bên đây cũng là bạn của Tài luôn. Mà bạn nữ này cũng khá là xinh xắn luôn ủa ờ, bạn nữ có bạn trai chưa chưa, chưa hả? hả ủa dạ đầu tiên thì em chào anh quỳnh linh chị hồng vân ạ à. em là bạn thân của tài cũng được 10 năm rồi hai à, bọn em à, quen nhau từ thời sinh viên á nhưng mà có lẽ là bạn thân à, nói chuyện tâm sự với nhau nhiều quá chắc không yêu được <laughs> với lại từ xưa tới nay em với tài biết nhau chơi với nhau chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc là sẽ quen sẽ yêu hay sẽ à, gì hết á chị như nghĩ là, là bạn người... bè thôi ạ à. có khi có những thời Đúng gian trà sữa à, cà phê thôi lâu lâu thôi <laughs> có những khi là hình như hơn một năm gần hai năm mới gặp ừ. tại em rất là quý tài ở ờ, cái đức tính của tài rất là tốt em thấy bạn nữ bên đây sao em thấy rất là hợp với bạn em ừ. <laughs> em nghĩ là hai bạn có thể cho nhau cơ hội biết đâu bạn em có mối tình đầu hay quá à. Hay. <laughs> mở rào quay qua kìa cưng ừ. chào em dạ em chào anh đến với chương trình thì anh có một cái món quà muốn dành tặng cho em dạ em cảm ơn anh à, em cũng có món quà tặng anh thật ra là có hai món quà lẫn chứ không phải là một món à, món đầu tiên là một cuốn sách mà gần đây em đọc thì nó nói về trải nghiệm của một người trong cái suốt hành trình của người ta thì em nghĩ em có nghe nói là 5 năm đầu tiên là anh muốn là để trải nghiệm thì em hy vọng là anh sẽ đọc cuốn sách này để cùng chia sẻ với em nếu như có thể món quà thứ hai em có là hai cái phong bì này nhưng mà anh có đồng ý tham gia với một trò chơi không được anh đồng ý dạ thì em nói luôn hai phong bì này sẽ là có một phong bì à, coi như là rất là cực kỳ may mắn và phong bì là chưa được may mắn có thể là nói như là một phong bì là bấm nút và một phong bì không bấm nút anh có chơi không được anh đồng ý dạ à vậy thì anh hãy chọn một trong hai cái món quà này coi chừng phong bì không bấm nút rồi nha dạ không em nghĩ là với cái tính cách của anh và với cái sự tỏa sáng này của anh thì em nghĩ là may mắn nhiều hơn <laughs> anh cần lo ra bây giờ khoan chơi được không à em sẽ mở đầu tiên để xem là em như thế nào thì anh còn lại là em biết ha à dạ, dạ rồi gái bên kia không anh sẵn đi. sàng để mở chưa được anh sẵn à. sàng rồi dạ mời anh anh hồi hộp quá à, khi anh mở ra thì anh hãy đọc to rõ cho mọi người cùng nghe nha bóc nhầm phong bì không ừ. bấm nút nha gửi đến anh cùng đi uống trà nhé anh à. vậy thì anh nghĩ đó là may mắn hay không may mắn hả anh nghĩ đây là một sự may mắn chứ à vậy thì mình hãy làm điều đó sau đó là phong bì của em là cùng đi làm gốm anh nha à, cảm ơn em vì món quà này anh cũng muốn nói về Đúng một rồi. ít về cái món quà của anh em, em mở ra đi mở ra đi cưng em thích hoa chứ dạ đương nhiên con gái mà <laughs> đây là một bó hoa hồng vĩnh cửu màu tím màu tượng trưng cho sự chung thủy chân thành của anh dành cho em hy vọng là em là mối tình đầu của anh cũng sẽ là mối tình cuối của anh Trời ơi Bó hoa này thì gồm có 11 bông và ý nghĩa của 11 bông đây là Một đời này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi <laughs> Hy vọng là nếu mà sau chương trình này chúng ta có duyên với nhau thì à, những cái lần hẹn hò tiếp theo anh có thể nhìn thấy em mãi xinh đẹp giống như bó hoa này à, dạ em cảm ơn anh nhiều rất là ý nghĩa à, sau khi mà em nghe anh chia sẻ thì em có suy nghĩ hay là có cảm nhận gì về anh không à, khi mà em ngồi ở bên này lúc mà cái rào che qua thì uh, em có nghe mọi người giới thiệu cũng như là anh giới thiệu về bản thân á thì em nghĩ là sau cái cái, cái lời chia sẻ đó thì em nghĩ là anh là một người rất là cởi mở cũng như là vui vẻ chứ không phải là như anh nói là anh không có hài hước em nghĩ là anh rất là vui vẻ với mọi người nên vì vậy là em hy vọng là mình sẽ duy trì được cái sự vui vẻ đó trong ít nhất là bữa này ừ, cảm ơn em anh rất là vui khi nghe em nói điều đó lúc nãy khi mà nghe à, giọng nói của em cũng như là cách mà em chia sẻ thì anh cũng đã có cái sự mường tượng trong đầu về cái hình ảnh của em rồi chỉ là thiếu gương mặt của em thôi hiện bây giờ thì cái hình ảnh đó đã rất là đầy đủ rồi yeah. Dạ. em có một đôi mắt rất là đẹp nụ cười duyên và một cái khuôn mặt rất là thân thiện dạ yeah, em cảm ơn anh nhiều quan điểm về chăm sóc gia đình thì sao hả anh chăm sóc gia đình thì anh nghĩ đây là vấn đề chung của cả hai anh sẽ phụ em phần đó và anh sẽ rất vui vì điều đó luôn Ờ, em nghĩ là mình cùng san sẻ chứ không phải là chỉ phụ thôi ạ à. <laughs> chắc chắn là như vậy rồi con trai hay là con gái đối với em thì sao à, đối với em thì là nếu như mà con gái thì ăn diện đồ thiệt đẹp còn con trai thì rất là mạnh mẽ nên em không quan trọng là trai hay gái không biết là mình có quan trọng không anh hả đối với anh thì anh không quan trọng là con trai hay con gái chỉ cần là tụi nó sở hữu cái sự tự tin quyết đoán của anh và sự thông minh xinh đẹp của em như vậy là được rồi trời ơi thôi bây giờ mình hát tặng ờ, bạn gái một đoạn nào đó để ờ, ờ, trao cảm xúc cho nhau đi mình dạ. tiến tới mình nắm tay bạn gái mình hát một bài gì đó à, anh cũng có chuẩn bị một đoạn nhạc đêm nay anh nhớ em anh ngước lên hỏi sao trên trời sao lung linh san tươi hình bóng em trong tim anh đó ta trao nhau tin yêu nguyện mãi yêu mỗi em trong đời xa xăm trong giấc mơ người dấu yêu có mơ về anh Ôi, giọng hát rất là dễ thương lại đi cưng nếu vậy thì là em sẽ đáp tiếp là cái bài hát này luôn ờ, dạ. à, anh ha dạ yeah. à, Yêu là sẽ bên nhau trọn đời Không bao giờ rời xa nhau Dù cho bao đắng cay dạ, Hay quá, đúng không hay Từ nãy giờ hai bạn đã nói chuyện với nhau à, Cũng đã nói lên quan điểm của mình Bây giờ đã đến lúc Chúng ta lắng lòng mình lại Kiểm tra con tim của mình đi Chuẩn bị 3 2 và 1 Hết thời gian rồi nắm tay được rồi đó tôi nghe bên đây cạch là tôi vui ghê lắm mà tại vì tôi biết cái bên kia cạch trước nữa hôn nhau nụ hôn đầu tiên dạ con xin phép à, bác và gia đình cho con gửi cái nụ hôn đầu tiên của con cho em hằng <laughs> anh xin phép nhé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 ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5 giúp trung hòa lượng axit dư thừa rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh đảm bảo chất lượng đồng nhất giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép Nhãn hàng Thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, mời hai. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc Nắm tay nhau, đừng buông tay nhau.